Họ nhanh nhạy với thời cuộc, năng động, sáng tạo trong công việc, họ cũng là những người dễ thích nghi với thời cuộc, với sự thay đổi của môi trường, vì thế họ thường là những người đi trước thời đại, dẫn đầu xu hướng, hướng đám đông đi theo con đường mà mình đã vạch ra. Tài hoa là thế, nhưng số phận của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, lại có phần long đong lận đận hơn so với 11 con giáp khác. Về kinh tế, họ thường phải cố gắng nỗ lực hơn người khác gấp đôi, gấp ba, hay hơn thế nữa, để có được một cuộc sống ổn định, chứ chưa nói đến là giàu sang. Đường tình duyên của họ cũng không mấy suôn sẻ, khi hầu hết trong số họ kết duyên muộn, hoặc có biến cố nào đó xảy ra với gia đình, vì thế mà người tuổi mậu thân cần phải cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước nếu muốn thành công trong cuộc sống. Thêm vào đó, do được trời phú cho sự tài hoa, mà người tuổi này thường bị nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại, nói xấu, nên họ cũng cần phải hết sức đề phòng. Cùng nhìn lại cuộc hành trình mà tuổi mậu thân, sinh năm 1968 đã trải qua, dưới góc nhìn của tử vi học cho thấy, trải qua năm tháng của cuộc đời, người tuổi mậu thân gần như nếm trải hết nhân sinh, vị giác của cuộc đời. Cũng có thể nói cuộc đời của mậu thân như một mớ gia vị vậy, có lúc thì mặn chát, cay đắng, tủi nhục, chua nồng, đắng họng, nhưng cũng có lúc ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ và say mê. Chính vì vậy, mậu thân cũng tôi rèn cho mình một bản lĩnh hiên ngang, ở độ tuổi này mậu thân khi đứng trước mọi việc đều sẽ không còn dao động, náo loạn tâm can nữa, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, không lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là làm khiến người khác chố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, mẫu thân có một tâm thái khiến người khác phải ghen tị, họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mậu thân giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người xúc động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng nhìn thì như một loại hồ đồ, kỳ thực không phải, ngược lại đó lại là một loại thông minh, sáng suốt vô cùng, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì với nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở tuổi này, khi đối đãi với người, mậu thân luôn luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Mậu thân có một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Quả thực không phải, đây là qua thời gian chui rèn, khiến mậu thân đạt đến một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhé, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Bước vào năm 2023 âm lịch, người tuổi mậu thân vốn sẽ gặp rất nhiều trắc trở trên vận trình của mình, tuy nhiên chỉ cần mệnh chủ gặp 3 tháng phát tài năm quý mão này, thì cuộc sống chắc chắn đổi vận, tiền vàng nhét nứt két, tiền tiêu ba đời không hết. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2023 âm lịch thì xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch tuổi mậu thân, sinh năm 1968. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm 2023 âm lịch. Về thiên can, điểm báo trong năm quý bác tuổi mậu thân phải tự tay lo liệu công việc, hầu hết đều không nhờ cậy anh em, bạn bè nào hết, may mắn sự nghiệp trong năm được bề trên hậu thuẫn mọi sự đều thông thuận, xuôi gió tiền bạc cũng nhận được một khoản hậu hĩnh đủ, để quý bác an ổn và sung túc cuộc sống của mình. Nếu năm nay có dự định nào muốn làm, như xây nhà, mua xe, hay là xây dựng hạnh phúc cho con cái, thì quý bác có thể tiến hành. Về địa chi, thân cặp mão, trong năm có điểm báo thị phi, tranh chấp, thậm chí là vướng kiện cáo, pháp luật, thời điểm này tốt hơn hết là quý bác nên tập trung vào công việc của mình, tránh vì lòng tốt mà dính vào chuyện không đáng có. Xét về ngũ hành, trong năm được lưu niên tương sinh, điều này có lợi cho sức khỏe, với những quý bác đau ốm lâu ngày, hoặc mắc bệnh mạn tính thì sẽ có cơ hội gặp thầy, gặp thuốc, sức khỏe bình phục nhanh chóng, tài lộc có dấu hiệu thăng tiến, cuộc sống ngày càng giàu có. Nhìn chung, năm 2023 không có quá nhiều biến động với quý bác. Bằng vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình, quý bác có thể giải quyết những vấn đề bất ngờ một cách trơn tru, thuần thục. Người làm lãnh đạo có thể hướng dẫn, dẫn dắt mọi người xung quanh đi đúng hướng, thậm chí là biến thách thức thành cơ hội. Phương diện tình cảm nhìn chung khá êm đềm, vợ chồng đôi khi có những mâu thuẫn với nhau, nhưng đều kịp thời phát hiện ra vấn đề để cùng nhau giải quyết. Xem tử vi năm 2023 tuổi mậu thân theo vận niên. Mậu Thân sinh năm 1968, trong năm Quý Mão 2023 gặp vận niên mã bị đau, tức là hình tượng ngựa chiến bị thương. Hình tượng ngựa chiến đông sông, tây đột, làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương, chịu phần thua thiệt về mình. Suy rộng ra, công việc khó mà đạt được như ý nguyện, hoặc nếu có thành cũng phải một phen, chảy ra chóc vẩy. Xét phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao, cung mệnh cho thấy, bước vào năm 2023 âm lịch, con được sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, quý bác cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa, với người làm công ăn lương, do cục diện tương xung ảnh hưởng, người tuổi mậu thân trở nên nóng nảy hơn trước, chính vì vậy quý vị sẽ gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thực sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tiếp cận để rồi ngầm gây họa. Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có các tinh thái âm soi đường, chỉ lối, tuổi thân sẽ dần dần bắt kịp được guồng quay của công việc. Lại thêm các tinh chính quan hỗ trợ, cho thấy, sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm bạn có cơ hội khen thưởng, thậm chí thăng quan tiến chức nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với người làm ăn kinh doanh, buôn bán ổn định, bạn vẫn duy trì được công việc của mình, có điều đầu năm sức tiêu thụ chưa mạnh, đòi hỏi bạn phải có kế hoạch cụ thể nghiên cứu thị trường vững mạnh, từ đó sẽ thu được thành công lớn hơn. Trong năm có thực thần xuất hiện, mang điểm báo có lộc bề trên, người làm ăn chăm chỉ chính đáng thì sự nghiệp vững mạnh, càng làm thì càng có được lượng khách hàng lớn, đơn hàng tới tấp độ về, có thời điểm bận không được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó chính ấn cũng khuyên bạn nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình và xây dựng quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người, như vậy lúc nào cũng sẽ có người giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến một cách nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Cùng với công việc ổn định, tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong năm 2023 âm lịch có bước tiến đáng kể, tiền bạc thu về một khoản lớn, dù là làm ăn, kinh doanh hay là người làm công ăn lương thì đều nâng cao được chất lượng cuộc sống của mình. Tiền bạc dư giả không mấy khi thiếu, có điều cục diện tương phá khiến cho bản vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý muốn. Với người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là vào thời điểm đầu năm, công việc không đạt tiến độ theo đúng yêu cầu, ảnh hưởng, dẫn tới tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng, hoặc cơ hội tăng lương. May mắn từ tháng tư âm lịch trở đi, có quý nhân trợ giúp cuối năm lại được thực thần ban lộc tiền bạc kiếm được ngày một nhiều, một năm cố gắng phấn đấu cũng thu về một khoản tiền tương xứng, con người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương, tiền kiếm được cũng nhiều như nước. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt tới từ kẻ tiểu nhân, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn và cảnh hao tốn tiền của. Vì thế bạn cần phải lên cho mình những kế hoạch chiến lược cụ thể, đồng thời tìm hiểu thị trường trước khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì. Có như vậy quý vị mới có thể ổn định được tài chính của mình, tiền bạc cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Đến cuối năm, chính tài các thần xuất hiện, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ được đền đáp tương xứng, bạn có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước ấy. Có điều khi có tiền trong tay bạn tránh nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ, hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Xét về phương diện tính duyên, gia đạo năm 2023 âm lịch tuổi mậu thân sinh năm 1968. Bước vào năm 2023 âm lịch, do ảnh hưởng của cục diện tương khắc, vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Thân gặp rất nhiều khúc mắc. Vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau, sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có thể những khác biệt về thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được cho nhau, nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa. Xét về phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. May mắn là người tuổi Mậu Thân không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2023, đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết, hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí, hoặc làm việc quá sức trong năm nếu có ốm đau bệnh tật bạn nên đi hành thiện tích đức tiêu tai, giảm nghiệp quý bác nhé. Quý vị thân mến, nhờ đã tiết lộ ở trên tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch để quý bác tuổi Mậu Thân có được sự chuẩn bị cho tương lai. Tháng phát tài đầu tiên phải kể đến đó là tháng 4 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước sang tháng tư âm lịch, vận khí của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 tăng mạnh, cát vận chiếm hoàn toàn ưu thế so với hung vận, bạn được rất nhiều cát tinh tề tựu tương trợ, vận xui trước kia tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui. Nghênh đón cục diện tam hợp đế vượng, công việc trong tháng mới của con giáp này hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ, mang về cho bạn cả danh tiếng và tiền bạc. Bản mệnh cũng phát huy khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tài tình của mình, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy, vì thế của tuổi mậu thân trong tập thể cũng ngày càng tăng, tất cả là nhờ uy tín mà con giáp này đã gây dựng từ trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án, hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới giúp cho bạn có nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của mình. Tình hình tài chính tuổi này có nhiều điểm sáng rõ rệt, được hưởng lộc trời ban, nếu những ai đầu cơ thì đây là một cơ hội tốt để bạn có thể thực hiện những dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng để tránh cái lợi trước mắt khiến bản thân thua thiệt. Người làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương với những biểu hiện xuất sắc của bạn, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác bản mệnh hoàn toàn xứng đáng, đã tới lúc để bạn đẩy giá trị của bản thân mình lên một tầm cao mới. Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng có khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến những kế hoạch của mình, may mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị nên tiền cứ thế đổ về túi. Nếu những ai đầu cơ thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, để tránh cái lợi trước mắt. Đặc biệt là đừng nóng vội đi theo con đường không chính đáng, mà khiến bản thân thua thiệt, thậm chí có thể rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng có điểm báo tán hao tiền bạc do kiếp tài nhập cục vậy nên bạn cần phải chú ý bảo vệ tài sản cẩn thận, hãy học cách chi tiêu khoa học và tránh đầu tư mạo hiểm. Về sức khỏe của tuổi này cần lưu ý hơn, do ngũ quỷ hung tinh rình rập có thể phải tốn hao tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật cần dành sự quan tâm đặc biệt tới cơ thể của bạn, bởi có sức khỏe là có tất cả. Ngoài ra bản mệnh nên chú ý an toàn trong sử dụng các vật sắc nhọn hay khi tham gia giao thông. Tháng phát tài thứ hai của bản mệnh tuổi Mậu Thân là tháng 7 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có thêm quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng, mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự đều thuận, những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công tác nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng này. Tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn, có thể trong quá trình đó vẫn có nhiều khó khăn, khiến đôi khi bạn chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có gian nan mới tôi luyện để thêm bản lĩnh. Đây cũng là tháng người tuổi thân có thiên đức cát tinh soi chiếu, dẫn lối, hãy chủ động làm những việc bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin và con đường mình chọn. Dù ở bất cứ độ tuổi nào bắt đầu là chưa quá muộn, miễn sao là bạn thực sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Về tài lộc, người làm công ăn lương có cơ hội ký kết được nhiều hợp đồng, nâng cao giá trị hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó người kinh doanh, buôn bán, được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư bạn có thể triển khai trong tháng này, các đơn hàng được giải quyết một cách trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Các thần này cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, bạn cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, bạn nên kiên trì theo đuổi, bỏ công bỏ sức sẽ thu thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc bạn nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý tiền bạc kiếm được nhiều, tuy nhiên những khoản thu chi cũng lắm, cho việc xã giao, tạo sự mối quan hệ, hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, bạn sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Tháng phát tài cuối cùng trong năm 2023 của tuổi Mậu Thân, đó là tháng 9 âm lịch. Có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch, người tuổi Mậu Thân đang có những bước tiến vô cùng nhanh chóng trong sự nghiệp, đồng thời đây cũng là thời điểm nhiều cơ hội mở ra, nếu nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái được thành công, khẳng định được vị trí và năng lực tài năng của mình. Tam hội đem quý nhân tới cho bản mệnh, đó có thể là người từ lâu đã không liên lạc, hoặc là bạn bè người thân của chính bạn, khi cơ hội đã trao tay, bạn không nên băn khoăn quá nhiều, mà hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng việc nào là không thành công. Ngoài ra nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước những khó khăn, thử thách bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Với người làm ăn, kinh doanh, vận trình của bản mệnh lâm đất đế vượng, phù hợp cho những việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc đều được đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ nên nhớ rằng mỗi thất bại đều mang cho mình một hạt mầm thành công, quan trọng là thái độ mà bạn đối diện với mọi thứ, đối diện với khó khăn, thách thức mà không nản lòng, thành công ắt có ngày đến với bạn. Tháng này, nam mệnh hành sự thuận lợi hơn nữ mệnh bởi được Thái Dương cắt tinh hỗ trợ. Đặc biệt là những ai làm trong các lĩnh vực nghệ thuật là người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trước công chúng, như ca sĩ diễn viên, MC truyền hình, công việc càng thuận lợi, làm đâu được đó. Về tài lộc, tài vận của người tuổi mậu thân ổn định hơn, xuất hiện một vài dấu hiệu phát tài, phát lộc tuy chưa mạnh mẽ nhưng cũng là điều đáng mừng. Chỉ cần bản mệnh kiên trì làm việc, quản lý tài chính khoa học thì tiền bạc lúc nào cũng dùng sình, chi tiêu không hề eo hẹp. Với những ai cần vay vốn để khởi nghiệp, sẽ gặp đúng người, đúng việc, được hỗ trợ khá lớn về tài chính. Có điều vạn sự khởi đầu nan, khó tránh khỏi những lúc va vấp ban đầu, nhưng kiên trì theo đuổi mục tiêu thì không có gì là không thể. Người kinh doanh, buôn bán, có một tháng thu nhập khởi sắc, mặc dù sẽ có vất vả, tất bật, trời không phụ lòng người có công, cứ làm và phấn đấu hết mình, sẽ có ngày ngồi mát hưởng thành quả xứng đáng xem lịch vạn niên và cửu cung phi tinh tháng. Có lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, được coi là phương vị vượng tài khí, khu vực này nên đặt thêm một vài chậu cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ để có thể kích thích nguồn năng lượng tích cực từ đó sẽ rất có lợi cho việc cầu tài, kinh doanh, buôn bán. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình sẽ đưa thêm cách hóa giải phong thủy, giúp người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, gặp được nhiều may mắn, tài lộc, bình an hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Linh vật hộ mệnh nên đeo bên người cho tuổi mậu thân đó là Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Đại Nhật Như Lai, Phật bản mệnh của tuổi mậu thân, tỷ hưu 12 con giáp, vòng tay phong thủy, thiềm thử, hay Chúa Giêsu. Hướng tốt, hướng xấu cho nam mậu thân. Nam Mậu Thân, sinh năm 1968, có cung mệnh là Khôn, thuộc Tây Tứ Trạch, nạp âm mệnh là Đại Trạch Thổ. Hướng tốt theo bát bạch gồm có, hướng Tây Bắc tức Cản, được Phúc Đức, Vũ Khúc Kim Tinh. Hướng chính Tây, được Thiên Y, Cự Môn Thổ Tinh. Hướng đông bắc tức cấn, được sinh khí. Hướng nhà, giường nằm, bàn thờ, cửa bếp nên chọn hướng tây hoặc tây bắc. Nhà vệ sinh, phòng bếp nên chọn ất nhâm quý. Sử dụng linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và rước tài lộc. Về sức khỏe, treo hồ lô gỗ hướng sinh khí, phúc đức hoặc cũng có thể đặt bình hoa to hướng sao tốt. Về công danh, đặt ấn thăng quan hoặc các đồ dùng các biểu tượng cho nghề nghiệp theo hướng sao tốt. Về trí tuệ, đặt tâm kinh thủy tinh cầu ở phòng khách thờ Văn Xương Đế Quân theo hướng sao tốt. Về tài lộc, đặt một bể cá ở hướng tây nam, có 5 con hoặc 8 con cá vàng, hoặc treo tranh đôi cá chép theo hướng sao tốt. Về hướng tốt, hướng xấu cho nữ Mậu Thân. Nữ Mậu Thân, sinh năm 1968, có cung mệnh là Khảm, thuộc Đông tứ trạch, nạp âm mệnh là Đại trạch thổ. Hướng tốt theo bát trạch gồm có, hướng chính bắc tức khảm, được phục vị, phổ bật thủy tinh. Hướng đông nam, tức tốn, được sinh khí, tham lang mộc tinh. Hướng nhà, giường ngủ, bàn thờ, hướng cửa phòng bếp, chọn hướng bắc, hướng đông nam nhà vệ sinh, bếp nấu, chọn hướng dậu, tân, cản, hợi. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, nên đặt bình hoa to ở cát vượng, trừ bốn sơn là tý, ngọ, mão, dậu. Treo ba hồ lô bằng vàng ở ba phương, sinh khí, thiên y và phúc đức. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng Bồ Tát Văn Thù, Tâm Kinh hoặc Văn Xương Đế Quân theo hướng sao tốt. Về công danh, sự nghiệp, đặt tượng mã tượng phong hầu bằng ngọc, đặt ấn thăng quan làm bằng đá ngọc, ấn kỳ lân, ấn thiên ngọc, ấn rồng. Về mặt tài lộc, đặt con cóc ba chân, thiềm thừ, ngọc hình trụ vuông có lỗ tròn, hoặc treo một sâu tiền cổ ở hướng sao tốt. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong 3 tháng phát tài 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với chia sẻ của ban biên tập chương trình, quý vị có thể nắm được vận may của mình, từ đó mà đón lành, tránh giữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.